chào các bạn đã đến với kênh review sản phẩm của cửa hàng DIY Home Depot Và sản phẩm ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là máy chà nhám rung DIY E 6411 Dòng máy này chuyên dùng để chà nhám bề mặt với diện tích tiếp xúc là hình vuông Thích hợp sử dụng trong các ngành gia công gỗ, hoặc sử dụng trong gia đình và bây giờ mình sẽ phối hợp và xem bên trong có những gì nhé sản phẩm này bao gồm một chiếc bảo hành và các hướng dẫn các bạn có thể tham khảo sau khi sử dụng máy máy chày áo rung DVKE số 411 nhỏ gọn về tiền dụng cầm đó một miếng bảo vệ vành chè nhá một ống hút bụi ống đợi chứa bụi đợi hạt chứa bụi bẩn bay ra ngoài ta sẽ đi qua một số thông tin về thông số của máy nhé sản phẩm này được sản xuất ở Mexico Made World DVKE 6411 sử dụng nguồn điện là 220V tới 224V ừ, Trang bình công suất là 230W tốc độ rung của máy là 1.6 mi và tốc độ không tải là 14.000 vòng trên một phút sản phẩm này được trang bị với tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và hạn chế một số trường hợp ra mồ hôi khi làm việc sản phẩm có trang bị một túi chống túi hút bụi ướp bùa ngay sau sau mấy giúp giữ vệ sinh như đảm bảo an toàn cho người sử dụng thiết kế máy rất nhỏ gọn kiểu dáng chắc chắn và có độ rung độ ồn thấp đảm bảo an toàn được làm từ chất nhiệt chất liệu, liệu nhựa cao cấp nên có khả năng chịu qua độc và khả năng chịu qua độc hiệu quả trong quá trình làm việc đảm bảo độ bền cho máy định này còn lại ở phía sau máy mình để bọc lại về tạo vợ nó an toàn khi không sử dụng